nhà nhé chào bà con cô bác quay trở lại với kênh cộng hưởng lốc nhé hôm nay là phiên à, hôm nay hàng về hôm nay giới thiệu cho bà con cô bác về cái à, vật phẩm à, chiêu tài cụ cốc thường thường nhé à, thì hôm nay phòng sẽ chia sẻ cho bà con về cái chúng ta đặt cụ cốc trưng bày như thế nào nhé cách trưng bày của là vị trí đặt rất là nhiều bà cô cô bác uh, mua sản phẩm về mà đặt nhưng mà không uh, đúng cách nên là không phát huy được hết tác dụng đúng cách nên là đây cái cụ này là cụ uh, ờ, thiểm thử cho bà con các bác nhé ở đây thì mình có cả giấy uh, giám định này đấy, giấy giám định của uh, đá quý nhá đấy, chứng nhận của giám định đa quý à, cụ này trọng lượng là 8 kg nhá dài thì 23 nhân cho chiều cao là 16 xanh lục nhạt nhá đấy, can ship này có số phiếu này nhá. đây là hàng giá trị đây là có giấy kiểm định nhá đấy, bà con thấy uh, cụ đẹp không rất là đẹp hôm nay phạm hướng ờ, chủ yếu là lên đây để chia sẻ cho bà con cô bác để ờ, biết được ờ, cụ thiềm thừ có tác dụng gì và cái trưng bày ở trong nhà của bà con cô bác trưng bày như thế nào nhá hôm nay chỉ chia sẻ cho bà con về cái công dụng nhá của cụ chiêu tài rồi sự tích như thế nào nhá để bà con nắm được nhé và vâng, để phạm hướng chia sẻ nhá. cái cụ thiền thừ này á, thì à, mình gọi là tam cốc thiền thừ cốc vàng rồi con cốc vàng ba chân hay là hai còn gọi là cốc lộc đó nhá cốc lộc tài nó, nó nó là một linh vật phong thủy mang đến à, tài lộc và bình yên cho mọi người nhá người đời đặt cốc này đúng à, nếu đặt đúng vị trí thì nó sẽ đem lại rất là linh nghiệm về cái vấn đề chiêu tài chiêu lộc cho bà con nhá đó là cụ cốc đó là cụ gọi là cụ thiềm thử nhá đấy. Cái cụ thiền thờ này thì ờ, còn gọi là tam cước thiền thiền thờ nhá tam cước thiền thờ à, gọi hay còn gọi là tóc ờ, vàng ba chân đấy đấy tóc tài tóc lộc nhá cái thiền thờ thì có hình dáng ờ, của một cụ tóc miệng ngậm một cái đồng tiền xu cổ này miệng ngậm cái đồng xu cổ nhá đấy trên đầu thì có hình tròn lưỡng lưỡng nghi giống như cái bát quái của con nhá đây là hình tròn này hình tròn lưỡng nghi giống như là cái hình bát quái nha bà con đấy trên đầu của cụ nhá đấy trông như ờ, đôi ờ, cá nó quây quần với nhau nhé đấy rồi thì ờ, lưng góc á, lưng của cụ á, thì nó có những đốm sần sùi nhá đây là có những đốm sần sùi như này nhá đấy và xếp thành cái tròn sao đại hùng tinh có bà con thấy không đây ạ tròn sao này tròn sao này đấy xếp thành tròn sao đại hùng tinh nhá đây tròn sao này, đại hùng tinh đấy còn, còn nhiều người thì gọi là gọi là sao bắt đầu thất tinh đấy nhé gọi là sao bắt đầu thất tinh mang theo đôi uh, chuỗi nè mang theo đôi chuỗi uh, tiền nào vàng á, đồng vàng mà con thấy không đây sau hai sáu chuỗi này đấy, chuỗi tiền vàng nhá đấy, hai sáu chuỗi tiền vàng này đấy đấy thì ngồi uh, cụ uh, ngồi ở trên uh, những uh, tiền là những uh, đặt tiền xu nhá ngồi trên đống tiền xu ấy, đại diện cho tài cái lộc nhá cụ ờ, thì thường là có ba chân nhé đây, đây là một chân trước này đây là một chân sau này và hai chân trước này nhé Đấy, được gọi là thiên và địa nhân nhé thiên địa nhân Đấy, đặt lên uh, sâu tiền cỏ đây đặt lên những cái sâu tiền cỏ là biểu tượng của bình an và tài lộc trong phong thủy nhé Đấy, đây là à, những người kinh doanh buôn bán thì hay thần cụ về để chiêu tài chiêu lộc nhé đấy tại vì cụ đấy nhé theo các quan niệm á có nghệ nhân đã linh vật thiềm thử sau khi được uh, chế tác nhé nó sẽ thoát lên cái vẻ đẹp đấy, đầu thì là phải nữ nghi nhé đầu là cái nữ nghi này đấy rồi có tròn sao nhá có một tròn sao đấy, tròn sao đây đại hồng tinh nhá đấy, tròn sao nhá đại hồng tinh đấy, mấy mấy bộ đảng mấy bộ là đạt chuẩn về cái uh, tác phẩm nhá đấy, đạt chuẩn về cái tác phẩm nhá trong truyền thuyết Trung Hoa thì à, thiền thường vốn là một con à, yêu tinh à, một con yêu tinh yêu quái rất là độc ác Đấy. rồi chuyên đi là phá làng phá xóm hại dân làng nhé Đấy, làm biết bao điều ác Đấy, sau khi có tiền, sau khi thì có tiên ông là Lưu Hải bắt về bắt cụ này về để thu phục Đấy, đánh cho hiện nguyên hình Đấy, nguyễn hình là một cụ tóc ba chân Đấy, ba chân nữa ba chân Đấy, để bù lại à, những sai lầm trong quá khứ thì uh, thể hiện thể hiện sự sự uh, cái cũng có nhà cải tà quy chính Đấy, để mà cải tà quy chính thì uh, mang phép uh, thuật của mình đã đi khắp nhân gian để nhả tiền nhé đi khắp nhân gian để nhả những cái đồng tiền xu như này nhé nhả những đồng tiền xu đấy, để giúp đỡ những người uh, dân uh, dân nghèo nhá uh, những người dân nghèo đấy. trong truyền thuyết đến thiền thứ còn có một thói quen là nơi nào không có tiền tài thì nhất định là sẽ không ở nhá sẽ không có ở nó như là phượng hoàng không có uh, cây ngô đồng á, thì là không đậu xuống để mà ăn nhé không đậu xuống để mà ăn thì nơi đó là có tiền có tài tụ tài nhá gia đình nào ờ, thỉnh được cung ờ, cấp vàng đó, dạ. trong nhà sẽ thu hút được tài lộc nhá thu hút được tài lộc đem lại nhiều may mắn cho gia chủ về sau này thì nhân ờ, nhân dân yêu quý nên dùng vật liệu chân quý đúc thẳng tượng mang tượng trưng trong nhà coi là một linh vật phong thủy đem đến tài lộc bình yên người đặt con cung ờ, cấp này á, đúng ở vị trí tài lộc Đấy, thì thấy rất là linh nghiệm nhá à, nếu mà đặt đúng vị trí tài lộc thì thấy rất là linh nghiệm Đấy, thì theo ờ, dòng lịch sử thì uh, cung cấp tài lộc này xuất hiện tại Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời vua Hùng thậm chí cung cấp này còn được nhân dân là thờ cúng đấy một đấy, thờ cúng là một con cóc linh thiêng đó, như là đèn này đèn ờ, sầm này nôi vân hà này và ở hà tây này đấy, được biết đến là triều đại nhà lý nhá đấy, triều đại nhà lý đấy, thú chơi uh, tóc đó, thì phong thủy trở lên là rất là phổ biến đấy, trong uh, văn hóa nước nhà nhé cái dân gian xưa nay có câu là con cóc là cọc ông trời thế ai đánh cóc là trời đánh cho đấy thì cóc thường xuất hiện khi trời mưa này tiếng uh, ờ, cóc kêu đấy, thường báo hiệu sắp sửa là có trận mưa rào đấy. đây là điểm ờ, điểm lành vì thời ờ, trời mưa sẽ giúp cho nhân lành đó, thì có nước để mà sinh hoạt này đấy rồi là tưới tiêu này mùa mà thì ờ, tươi tốt nhé vì vậy cấp tượng trưng cho sự cao quý đấy, đấy là cầu ông trời là điềm lành và cũng là dấu hiệu của một mùa bội thu tài lộc dồi dào thế ngoài ra hình tượng cóc trong văn hóa Việt Nam cũng ờ, có những nét ờ, rất là đặc trưng nếu mà các loài vật ờ, dũng mãnh như là hổ báo này hay gian xảo như là rắn rết này thậm chí đến khôn ngoan như con người mỗi khi bị đòn đều có phản xạ tự nhiên là co rúm người lại nhé Đấy. thì với cụ cóc này á cụ cóc này chúng ta lại cụ lại hồng mang trợ má hồng mang trợ má để thể hiện được cái bản lĩnh thế là phản ứng gan dạ phi thường Đấy. phải vậy mà tóc dám kiện cả ông trời ông cha ta thường có câu là gan tóc tía Đấy. gọi là gọi là gan tóc tía nhé để thể hiện được cái à, bản lĩnh này Đấy. khí khái của bậc anh hùng Đấy. Đấy, cụ có nhìn cụ rất là đẹp cái thiền thứ này thì từ lâu đã được uh, du nhập vào Việt Nam dưới uh, nhiều hình thức nhưng mà tuy nhiên do lịch sử thăng trầm nước ta thì ờ, lúc thì ờ, thịnh lúc thì suy kháng chiến nhiều mà thiền thử cũng vì thế là có lúc ờ, phổ biến có lúc là bị lãng quên nhé cho đến nay thì xã hội đấy, xã hội phát triển người dân Việt Nam lại có điều kiện để tìm tới cụ nhá điều kiện tìm tòi ấy, đến thú vui chơi mới nâng cao đời sống là tinh thần nhá gần đây thì các nhà kinh doanh giàu có có cơ hội đi du lịch hoặc là các co, đi công tác xa như ở là Hồng Kông Trung Quốc này nó biết được ờ, công dụng của thiền thư lên thỉnh về đặt trong nhà hoặc là nhiều người được ờ, bạn bè này được đối tác ờ, những người người Hoa ấy, các bạn người Hoa này làm món quà tặng đấy, một phần người gốc Hoa ở chợ lớn mình đấy, đấy người gốc Hoa ở chợ lớn mình cũng góp phần phổ biến cho linh vật thiền thường này trong đời sống xã hội Việt Nam mình nhá, rất là nhiều nhá, rất là nhiều tuy nhiên do không tìm thấy ờ, không không tìm hiểu kỹ á, nên nhiều người vẫn chưa biết cách để mà trưng bày cụ này nhá không biết cách để mà trưng bày Đấy, thiền thứ á, trưng bày làm sao để mà cho nó đúng Đấy, đa số người Việt Nam vẫn uh, mắc phải lý luận sai lầm đã cho rằng lên đặt thiền thử là trên uh, trang thờ thần tài thổ địa ban ngày thì quay hướng ra ngoài đấy, đấy nên có nghĩa là quay hướng ờ, ra ngoài cái đầu quay ra ngoài cái tối thì là lại quay đầu ông ấy vô trong nhà đấy. ý để là ban ngày cụ đi uh, kiếm tài à, đi uh, ăn của cải kiếm tiền về ban đêm thì sẽ quay đầu vào trong nghĩa là mang tiền mang tiền mang tài lộc về nhà đấy đấy nhưng mà nếu xét về mặt lâu gấp đấy thì điều này nói chung là không có sai nói chung là không có sai nhưng tuy nhiên á, thì thứ là linh vật có xuất xứ là từ Trung Hoa đã cùng xuất xứ từ Trung Hoa nên chúng ta nên giữ nguyên cái phong tục nhé của người Hoa mới đạt được à, hiệu quả về mặt phong thủy và tránh bị phản tác dụng nhé tránh bị phản tác dụng theo các chuyên gia về phong thủy nếu mà có dịp đi à, du lịch ở Bắc Kinh hay Thượng Hải là hay là Hồng Kông chúng ta sẽ thấy được hầu hết các gia đình đó, ở đây đó, đều ờ, trưng kỳ hưu phong thủy này nếu được mời vào nhà thì để ý một chút đấy, thì chúng ta sẽ thấy được đấy, là à, thấy là ngay ngay khi bước vào trong nhà ở góc ở bên góc hai bên bên bên bên bên cạnh nhà là sẽ nhà người ta sẽ đặt hai cụ cốc hai cụ cốc đứng ở trong nhà ở góc nhà nó quay vào trong nhà quay cửa chính ấy, là quay vào đầu vào trong nhà đó chính là linh vật phong thủy gọi là thiền thừa nhé thế người hoa cho rằng là thiền thừa tốt nhất đó, nên đặt ở góc cửa chính nhá như là góc ở cửa chính nhà mình đó ở trong phía nhá như là phía trong trong của ngôi nhà đầu thì phải quay vào bên trong nhà đấy trong trông như là cụ cốc á trông như là cụ cốc ờ, đang đi đang mang tiền mang của về cho gia chủ nhá đấy thì cũng như vậy ở cơ quan văn phòng hay là các cửa hàng kinh doanh của bà con cô bác á, thì chúng ta cũng nên đặt cụ hiền thờ ở góc phía trong nhà cửa chính của nhà mình nhé chính nhà mình đấy đầu thì hướng vào trong đấy, ngoài ra có thể đặt thiền thử ở những vị trí à, à, những vị trí như là những vị trí là như là à, thiền thử thì luôn luôn là phải hướng vào trong nhà này nó tuyệt đối kiên kỵ đặt ở đầu ờ, thuyền thường mà quay hướng ra ngoài nhé hoặc là quay ra cửa sổ nhé hay là quay ra cửa sổ hay là uh, cạnh bãi bãi bãi cá nhé ờ, đấy là những cái biểu hiện là hao tài đấy nhé những biểu hiện là hao tài nó không được đặt ở cửa sổ này đấy, hay là quay cùng ra ngoài nhé hay là để ở trên ờ, bể bơi bể cá nhé thì nó sẽ không được không được tốt nghĩa là mình của cái của mình nó sẽ à, bị à, hao đấy hao hụt đó nhá đó, nó sẽ bị hao hụt về tiền tài đấy như vậy á, nếu theo mà cách làm của người Việt á, là đặt hình thừ trên trang thờ thần tài này thổ địa này chúng ta nên đặt đó hai góc cái là hai góc trang thờ các bạn có thấy không hai góc trang thờ và tuân thủ quy tắc là đầu của thềm thứ là phải quay quay vào trong có nghĩa là đặt ở trên ban thờ thì cái cái cái đầu của cung ốc này chúng ta phải quay nó vào trong phải quay cụ vào trong nhá phải quay cụ trong nhớ quay cụ vào trong nhìn này, nhìn ông ông thần điện thần thần tài thổ địa đấy nhìn thần tài thổ địa nữa đấy, chúng ta lên đặt ở hai góc trong thờ đấy nhá đấy thiền thử là phải luôn hướng vào trong điều này có nghĩa là thổ địa giữ bình yên cho gia đình cho gia chủ đấy, cho gia đạo của chúng ta đấy. còn nó thần tài á, là là vị thần à, tài lộc là một vị thần tài lộc đấy, có thêm thêm có thêm cái cục thiền thử này nữa các thanh thường thường là để có tác dụng Đó, có tác dụng là à, thì à, tài lộc sẽ được à, dồi dào nhân đôi nhá, nghe dồi dào thêm đấy đã có ông thần ông ờ, ông thần tài rồi lại chúng ta thấn thêm cụ về nữa hỗ trợ nhau hỗ trợ nhau thì cái công ờ, công việc làm ăn của ờ, gia chủ á, sẽ là thăng tiến càng ngày càng thăng tiến nhé đấy còn là không chúng ta là không nên đặt tiền thử ở những nơi là ẩm ướt này à, những nơi ẩm ướt này hay là những nơi những nơi mà hôi thối nhá hôi thối hay là ở, ở cạnh toilet rồi đấy điều này làm cho thiềm thử phản tác dụng mà trở lên cũng có trở lên hung dữ hơn nhá đấy, tạo ra những dòng năng lượng ngược lại nghĩa là cũng đem lại những à, năng lượng tốt cho chúng ta nhưng nhưng mà tại vì bà con má gì Đấy, chúng ta đặt cái vị trí của thiền thử không đúng nơi đúng chỗ nên là nó phản tác dụng Đấy, nên là cụ á cụ này á là cụ đã có nghĩa là không dữ lên giận dỗi lên thì tất cả các các tiêu cực tốt cái chuyển thành tiêu cực à, xấu nhá những cái tích cực trở thành tiêu cực nhá cái điều này là không không có may mắn cho gia chủ nhá đấy thì đây là phạm hướng chia sẻ cho bà con đấy đấy là đây là cụ thiềm thư này của mình ấy, là nặng 8 kg bà con nhé cụ thiềm thư của ở đây là của shop mình là nặng 8 kg đấy thì ờ, cái chiều ờ, cái chiều dài này này đấy, chiều cái chiều dài đấy là dài 23 cm và chiều cao như thế này đấy, là 16 cm thì bà con cứ vào đây ở đây có giấy tờ kiểm định rồi nhá đây, dòng là canxi tự nhiên đấy, canxit tự nhiên nhá đấy, đá canxi tự nhiên này màu xanh lục nhạt đấy ở đây là có số phiếu này bà con chỉ cần vào lên trang web mà đánh vào www igg.vn đấy bà con đánh cái số này vô là nó sẽ hiện lên thông tin của cụ đấy cụ này nặng 8 kg nhá 8 kg chứ không phải là dạng vừa đâu nhé bà con nhá đấy. đấy bà con thỉnh về bà con thỉnh về bà con sẽ đặt ở, à, à, ở cạnh bên thần tài quay vào trong quay vào mặt trong vào ông thần tài hay là đặt ở trên à, két sắt ở trên két sắt này đấy, bàn làm việc này đấy, hay là thì bà con đấy, thì ở đây thì hưởng chia sẻ trước tiên là chia sẻ với bà con là như vậy Thế bây giờ phòng hưởng sẽ lên một mức giá cho bà con nhá, lên một mức giá cho bà con nhưng bán với giá của giá sỉ nhá, giá sỉ Ở sự do phạm hưởng là đây là đây là đá được khai thác tại mỏ đá văn chấn nhá văn nhá văn chấn yên bái nhá được thợ được người thợ lục yên chế tác nhá được thợ lục người ờ, thợ lục yên chế tác rất là đẹp đấy, rất là đẹp cho bà con đấy, đấy. thì bây giờ phần thưởng đó, sẽ khởi điểm nhá sẽ khởi điểm với cái cụ này là hai nghìn bán với giá là hai nghìn năm trăm k nó thẳng cho bà con luôn là hai nghìn chỉ bán với bán giá này giá là giá hai nghìn một trăm k thôi đấy. bán giá xỉ nhá giá xỉ đó giá xỉ đó đấy phần thưởng là bán với cái giá xỉ là hai nghìn năm trăm k ở đây có giấy kiểm định cho bà con luôn rồi đấy đấy giấy kiểm định cho bà con luôn rồi nhá đấy thì bà con đấy đấy bà con mà thỉnh cụ này về thì nói chung làm ăn nhà bà con làm ăn đấy thì phải thỉnh cụ này về nhà hầu như nhà nào kinh doanh làm ăn buôn bán cũng phải thỉnh cụ về nhá đấy cái cụ đây là ở trên uh, trên lưng này đấy, có chòm sao này đấy có chòm có chòm sao bắt đầu nhá rất là đẹp đấy đại hồng tinh Đấy. ở trên ờ, đầu của cụ ấy là con lưỡng nghi giống như là cái ờ, bắt quái nhá giống như là cái bắt quái rồi đó Đấy, nhưng bắt chặt đấy đó nhá Đấy. đầu mồm thì ngọc đồng tiền Đấy thì Phạm Hưởng ờ, chia sẻ với bà con là chúng ta Đấy vì cái giá như vậy thì nếu bà con mà yêu quý cái cụ này thỉnh về đó, thì cái số điện thoại của Phạm Hưởng để ở trên màn hình bà con nhìn thấy không? Số mà số điện thoại, số tài khoản nếu bà con á, mà yêu quý á, thì à, bà con à, Phạm Phượng sẽ để giá là 2.000 nha 2.500k Đấy. Nếu bà con chuyển khoản 100% cho Phạm Hưởng thì nói chung đó, thì Phạm Hưởng à, sẽ miễn cước vận chuyển cụ này, miễn cước uh, ship luôn này. Thì bà con chỉ cần nhận hàng ngồi ở nhà để nhận hàng về thôi nhé nhận nhận cụ thành cụ về thôi thế còn bà con mà mà mà chỉ có thanh toán cho Phạm Hưởng là 50% phần trăm thanh toán trước chỉ có 50% phần trăm thì à, khi nhận hàng thì bà con quá gì thì chịu thêm phí ship nhá chịu thêm phí ship dùm vòng nữa nhá Đấy, thì à, nếu bà con mà có nhu cầu thỉnh cụ này về giá đây là dòng đá canxi tự nhiên Đấy, tự nhiên nhé là nặng 8 kg nhé cụ này cụ nặng 8 kg thì bà con ấy nếu mà yêu quý cụ thỉnh cụ về để mà uh, chiêu tài chiêu lộc thì thỉnh cụ về nhé giá 2.500k thì bà con ấy có gì thì bà con cứ liên hệ với ờ, số hotline của phòng hưởng đó là 0389 961 245 nhé Đấy, bà con thấy không đây là cụ lên ngọc đấy. săn ngọc cho bà con nhé lên rất là đẹp đúng không Đấy. Thế thì bà con uh, Ờ, có nhu cầu thì bà con ờ, ai được cái video này thì bà con ờ, nếu có mua thiện chí mua thì liên hệ với phẩm hưởng nhé đấy rồi tiếp theo thì phẩm hưởng cũng chia sẻ cho bà con những cái khách còn đó thì liệu ở đây rồi đó. cái cụ tình thường này là đứng sau cụ tỷ hưu về là chiêu tài chiêu lộc nhá đấy nó là chất liệu để mà dùng để chế tác các thần thường tốt nhất là vật liệu quý hiếm tuy nhiên nó theo các chuyên gia về phong thủy tính theo quyền không phi tinh từ năm 2004 nhé từ năm 2004 đến 2023 là hạ nguyên vạn tám chứ là hạ nguyên vạn tám thuộc bát chặt thành thổ Đấy, thuộc bát chặt thành thổ vật liệu tốt nhất để dùng để chế tác thiền thử đó là đá quý thiên nhiên nhé, đá quý thiên nhiên đá thuộc thành thổ ở trong vật tám tương vượng tương vượng nhé, nó là tương vượng cũng theo đó áp dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh và tương khắc từ 2004 cho đến 2023 là nguyên hạ vật tá nó thuộc bát trạch hành thổ thiền thử được sản xuất từ vật liệu như là đồng này như bằng đồng này đồng thì là hành kim thì sẽ được tương sinh vì thổ sinh kim nhé là vì thổ sinh kim Đấy. tuy nhiên á, vật liệu bằng đồng được cho là không tốt bằng đá quý thiên nhiên hơn nữa nếu xét về mặt thời gian nếu thời điểm hết 2030 anh à, có nghĩa là hết 2023 sang 2024 sẽ bắt đầu là hạ nguyên vạn chín nhé chuyển sang là hạ nguyên vạn chín nhé vật liệu bằng đồng sẽ phù hợp nữa do là tiếp tục sử dụng bằng đá quý nhé mà do là hóa sinh thổ nhé các loại tiền thừa thì nó phải dùng đá thì là hóa sinh thổ Đấy, chữa tốt cho toàn nhá. đấy thì phạm hướng chia sẻ cho bà con về tác dụng và công dụng của cụ thiềm thử đấy. thì ở đây à, phạm hướng cũng chia sẻ cho bà con luôn đấy đây là cụ thiềm thử nhá đây là cụ thiềm thử các bà phạm hướng cũng chia sẻ cho bà con luôn về cái à, công dụng của cầu phong thủy luôn đây là cầu phong thủy này phạm hướng sẽ bê của cầu phong thủy đây đây cầu phong thủy đây đấy đây là cụ cốc nhá thì bây giờ phạm thử cp bê cụ cốc ra đi để cho để phạm thử chia sẻ cho bà con về cái à, cái cầu phong thủy cho bà con nhìn rõ cầu phong thủy nhé đây cầu phong thủy đây nhé đây là hồ lô tí phạm thử chia sẻ cho bà con về cái hồ lô tác dụng hồ lô nhé phạm khởi chia sẻ luôn cho bà con về cầu phong thủy đấy cầu phong thủy đây bà con thấy rõ chưa bà con thấy rõ hai hai quả cầu phong thủy chưa? rất là đẹp bà con thấy không rất là đẹp đấy, rất là đẹp có thấy đẹp không rất là đẹp luôn các bạn ha đấy cái quả cầu đá phong thủy được làm từ đá tự nhiên thiên nhiên 100% phần trăm các bà con một phần trăm trên mặt đá là có hình có những hoa văn đường vân gỗ có những đường hoa văn đường vân gỗ bà con thấy không đây đấy đây là hai đây là tác phẩm của phạm hưởng đặt người thợ chế tác cho phòng hướng một cặp này là chỉ, một cặp này là là nặng 14 kg mỗi một quả này là 6 kg ao cân mỗi quả là 7 kg 7 7 kg tổng cộng là 14 kg nhé 14 kg vân đường vân đường vân gỗ bà con thấy không Đấy, để mà chế tác được hai quả này thì phải tìm tìm được một cái phôi đá thiệt là lớn phôi đá thật là lớn và thêm vân gỗ không phải đều nhau thì rất là khó trên thị trường để mà bà con đi xem thì nói chung á để mà kiếm được một cặp cầu màu giống như nhau trọng lượng như nhau cực kỳ là hiếm chỉ đặt mới có mà thôi đấy còn hãy chia sẻ cái tác dụng của quả cầu nhé đấy cái quả cầu nó có tác dụng phong thủy như là trừ tà đấy hóa sát giúp đường công dân sự nghiệp phát triển này quả cầu đá theo phong thủy được coi là biểu tượng trí tuệ và may mắn biểu tượng trí tuệ và may mắn đấy theo quan điểm dân gian thì quả cầu mang nguyên khí của hành thổ tức là có tính dương nhé. hành thổ nó có tính dương nhé rất là rất là tốt chúng ta Đấy, có tác dụng là tốt với những nơi âm thực dương dương suy nhé tức là rất thích là những nơi nào mà âm thực mà dương suy thể và tâm tối nhất tâm tối hoặc là thiếu sinh khí Đấy, và thiếu sinh khí nhá. Đây, cầu đá phong thủy thường được ờ, bày trên bàn làm việc nhé để gia tăng tài lộc đó, để là gia tăng tài lộc và mang lại uh, nhiều may mắn cho gia chủ nhá. Đấy, còn mà bà con bác gì mà sử dụng hai quả cầu Đấy, thì để chấn chặt nhà cửa sử dụng hai quả cầu cùng một màu có lẽ là chính chặt nhà cửa hãy đặt hai quả cầu song song như thế này đặt hai quả cầu song song có thể cách xa nhau thì được cách xa nhau và đặt song song đặt ở trên à, kệ tivi này hay là kệ à, kệ bàn à, tiếp khách này hay là đặt bất kỳ ở đâu trong nhà nhưng chắn là không được đặt ở trong bếp góc bếp nhé không được đặt ở trong bếp góc nhà xóa nhà nhé không nên đặt Đó, chúng ta phải đặt ở song song với nhau thì để làm gì để nó chấn chặt nhà của chúng ta nhé trừ tà hóa sát và cái nhà chúng ta cái nhà chúng ta mà sai hướng ví dụ như mà cái mệnh của chúng ta không hợp với hướng nhà chúng ta chúng ta xây xây nó sai hướng nhà Đấy, nó sai hướng nhà thì chúng ta lên là sử dụng mua cặp cầu về để chấn chặn lại tại sao bây giờ bà con mà cái hướng nhà nó nó không hợp với mình mà mình bây giờ mình bán đi cũng không được cái ngôi nhà nó tận tụy với mình bao nhiêu lâu năm nay rồi mà bây giờ bán đi chỉ vì là phong thủy thì bây giờ chúng ta không bán đi mà chúng ta thỉnh những cái cặp cầu này về mua về để chúng ta trưng để chúng ta chấn chặt lại nhà cửa hay đem lại nhiều may mắn cho gia chủ thấy không hay là ở trước cửa nhà bà con là có hai tòa nhà lớn đối diện trước cửa nhà ta nó giống à, rồi chúng ta nằm ở giữa hai khe như này nằm ở giữa ở hai khe tòa nhà này nó giống như là cái chạm sát từ trên trời xuống gọi là chạm sát rất là xấu nó chạm sát trẻ đôi cái nhà bạn ra thì bạn phải thỉnh hai quả cầu này về để gì để chấn chặt lại cái ngôi nhà chúng ta để nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta chấn chặt để xua đuổi được hay là đối diện nhà ông ta mà à, mà người ta mà đeo cái ờ, người ta có cái gương chiếu bắt quái mà chiếu thẳng vào nhà ông ta đấy rất là kiêng kỵ chúng ta nhờ cái quả cầu này nó sẽ xua đuổi đẩy lùi được những cái cái cái cái, cái, cái tính xấu này ra ra ra khỏi nhà chúng ta đấy hay là trước cửa cổng nhà chúng ta có cây cổ thụ lớn này hay cây cột điện này đấy thì chúng ta cũng phải tính cũng phải đặt hai quả cầu trong nhà để hóa sát trừ tà tính chặt lại nhà cửa chúng ta đấy, đem lại nhiều may mắn hay là ở dưới gầm nhà ta chúng ở dưới gầm nhà sàn gầm nhà chúng ta mà chúng ta xây nhà mà nó nằm ở trên hố cống như là hố như là hố rác thải á hố nước thải thì chúng ta cũng phải có cặp này để chúng ta xua đuổi tà khí hoặc là chúng ta mới mua nhà mua đất mua nhà mới chúng ta không biết được ở dưới lòng đất nó có cái gì hay là có ờ, mồ mả đất cát của hồi xưa hay không chúng ta đâu biết được thì chúng ta cũng lên là mua một cặp cầu như thế này để chúng ta chấn chặt lại nhà cửa chúng ta để nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé cái quả cầu phân vân ờ, gỗ này còn có tác dụng mang lại sự tôn trọng sự tự tin cho gia chủ ấy giúp người đó làm ăn thuận lợi và phát triển nhanh chóng đối với những người mà làm ăn nghề kinh doanh ấy, ấy các nhà lãnh đạo thường hay để quả cầu đã không thủy là trên bàn làm việc này để hỗ trợ việc làm ăn buôn bán này thuận tiện này không gặp nhiều lý do những cầu đá vân gỗ này còn được làm từ đá quý thiên nhiên Đấy, bằng à, như đá thủy thủy khí này uh, ô này canxit này hay là uh, thạch anh ờ, hầm này thạch anh trắng này thạch anh ờ, khói thạch anh đen này nó đủ các loại dạng đá quý mỗi quả cầu sẽ có một đặc biệt khác nhau có mỗi một quả cầu nó đặc biệt khác nhau bạn con thấy không đây cho dù hai quả cầu hoặc hướng đặt đặt rồi nó để giống nhau nhưng mà thực sự nó cũng không giống nhau bà con vân gỗ của nó cũng sẽ khác nhau Đấy, những cái vân gỗ nó sẽ không giống nhau nó tạo nên sự độc đáo riêng biệt của từng sản phẩm bà con thấy không đấy cho dù hàng đặt rồi đó mà cái vân gỗ bà con thấy cái vân gỗ cũng không thể nào đều nhau 100% nó chỉ được là 9 với 10 mà thôi nó chỉ được đạt được 9 với 10 mà thôi nhá đấy đây do hàng đặt đấy thực sự cho bà con mà đi ra cửa hàng mà kiếm được một cặp cầu như ấy 9 với 10 mà cái số cân số kg lặng bằng nhau thì cực kỳ là khó nhá cực kỳ là khó không thể tìm được đâu đấy đấy cần là bà con mà muốn thỉnh cặp cầu này của Phạm Hưởng Phạm cặp cầu này của Phạm Hưởng là mỗi một quả cầu và đế cầu tổng cộng là 7 kg hai cái cầu này cộng với đế luôn là 14 kg nhé lặng 14 kg Phạm Hưởng chỉ để cho bà con với giá cực kỳ siêu khuyến mãi đó là 3.000k đó chỉ có 3.000k thì bà con có nhu cầu để mà mua cặp cầu này về để trưng bày trong nhà chấn chặt lại nhà cửa thì cứ liên hệ với số hotline của phòng hưởng đó là 0389 961 245 đó là số hotline và đúng cũng là số Zalo để kết bạn với bà con cô bác để chia sẻ những cái sản phẩm trên ờ, Zalo trên mạng xã hội với bà con nhé đấy thì bà con cứ đi tìm đi thử không có cặp cầu nào nặng 14 kg đồng chất đồng màu với nhau như thế này mà có giá 3.000 k thực sự không bao giờ có nhưng phẩm hưởng lần đầu tiên là lần đầu tiên là khai mở shop để mà kinh doanh về mặt hàng đá quý phong thủy này thì Phạm Hưởng để với bà con với giá trị tại sao tại vì Phạm Hưởng lấy đây là lấy giá của công ty đấy, giá của công ty liêm yết đưa xuống đấy, lấy từ khai thác đá văn chấn yên bái đấy, người thợ lục yên chế tác ra những sản phẩm như thế này đấy, thì đó thì Phạm Hưởng để chia sẻ cho bà con cô bác là chỉ có 3.000 ca 3.000 ca thôi nhé đấy, chỉ có 3 000 ca thôi đấy mọi người thấy không đấy. thì bà con ờ, ở đây thì phạm hưởng ờ, cũng tất cả đây cũng có cả vòng này tới cả vòng này đấy, có cả có cả vòng này vòng theo mệnh của bà con tất cả vòng nên thì bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ phạm hưởng nhé nhu cầu liên hệ phòng hưởng vòng đá phong thủy tất cả chất liệu đều là đá tự nhiên thiên nhiên đá quý tự nhiên thiên nhiên đó. các loại đá dòng đá thiên đá thiên nhiên đấy tất cả dòng đá thiên nhiên thì bà con à, thích cái hàng bà con thích cái hàng nào họ đưa hàng đó đấy, bà con chỉ cần cho phòng hưởng biết là bà con là mạng thủy thổ kim mộc hay hỏa thì phòng hưởng sẽ chia sẻ cho bà con để bà con đeo những dòng phẩm phẩm này nhé giá trị rất là rẻ không có đáng bao nhiêu tiền đấy đây là thật ăn khói này thật ăn khói thiên nhiên tự nhiên này đấy, thật ăn khói màu đen nhé Đấy. Đấy, còn cái dòng này là dòng màu đỏ gọi là đá mã não huyết long nó màu đỏ nha đá mã não huyết long đấy đâu gọi là màu đỏ đấy, thế còn ở đây á, là thạch ăn nhá đá thạch ăn mắt hổ vàng tâm có thấy đẹp rất đẹp không đấy, mắt hổ vàng tâm nhá đó này mắt còn tiếp theo ở đây này đây cũng là dạng là mắt hổ này đây có thể dạng là mắt hổ nhưng mà đa sắc đây vòng thạch ăn mắt hổ đa sắc nhá đấy là đa sắc thế còn ở đây là đá thạch anh pha lê nó trắng trong như thế này nó lên pha lê rồi bà con nhá đấy, thạch anh trắng pha lê đấy thế còn ở đây là thạch anh mắt mắt xanh nhá đấy, thạch anh này có, có, có, có thấy nó mắt nó xanh không đó thạch anh mắt xanh đó, mắt hổ xanh nhá đấy thì bà con có nhu cầu thì bà con cứ liên hệ với số hotline đó là 389 nhá 0389 961 2, 4 năm để liên hệ với Phạm Hưởng để mua vòng đan Phạm Hưởng sẽ bán với giá cực kỳ là hấp dẫn cho bà con mỗi một vòng này giá chỉ có 550k đến là 550.000 đồng cho đến 600.000 đồng cao nhất là 600.000 đồng nhá bà con mà ra thị trường đá quý mà mua những vòng đá như thế này 12 ly và 14 ly này không bao giờ dưới 800.000 một vòng đâu không bao giờ dưới 800.000 một vòng đâu đấy đây là phòng hưởng lấy từ đá nhé tại xưởng đá chế tác Đấy, văn chấn lục yên nhé Đấy. Đó, thì bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ với số hotline của Phạm Hưởng để mà Phạm Hưởng để cho bà con với giá ưu đãi cực kỳ là ưu đãi nhé, Đấy. Đây, ở đây có tất cả Phạm rất là con nhiều đây là một cái đồng tiền hoa mai ấy. một đồng tiền hoa mai này rất là đẹp cũng rất là đẹp bà con nhá. À, bà con nhìn không? cũng rất là đẹp đồng tiền hoa mai cũng rất là đẹp nhá đấy đồng tiền này chúng ta có thể là treo chúng ờ, giống như là giống như là mấy ờ, công tử công tử ờ, rồi là thái tử hồi xưa người ta hay đeo ở ở lưng quần lủng lẳng đi lủng lẳng lủng lẳng thế này đấy, rất là oai phong lấp liệt đấy. chỉ có những nhà giàu thì mới sử dụng cái loại này nhá hồi xưa thì người ta cũng vua chúa thì sử dụng cái ngọc tỷ á đấy, ngọc ấn ngọc tỷ vào đây ngọc ấn ngọc tỷ thì người ta sử dụng vào bằng cái màu này bằng cái màu này ngọc hoàng long nhá đấy, đá này là đá đá thiên nhiên ngọc hoàng long cái đá ngọc này là người ta làm uh, long sàn đấy, long sàn cái giường ấy, cái giường làm á cái giường của hoàng ờ, hoàng thượng mà nằm ngủ là sử dụng bằng cái loại đá này đá ngọc hoàng long này đấy, rồi là ờ, cái ngọc tỷ bà con thấy không cái ngọc tỷ ngọc ấn của màu vàng ấy để à. đó giống như là cái mộc đỏ ở Việt Nam rồi đó đó, đó ngọc ấn ngọc tỷ như là xuống làm bằng chất liệu này bà con thấy rằng bà con làm sao có thể kiếm được một cái loại cái hồ lô đẹp cỡ như thế này bà con đẹp à, có cả hồ lô luôn bà con đấy rất là đẹp vân bà con nhìn thấy vân đá cực kỳ sắc sảo luôn cực kỳ là sắc sảo cực kỳ là đẹp luôn vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn bà con đó đường vân rất cực kỳ là đẹp thấy không không ở đâu có thể là kiếm được cái giá rẻ giá giá sập sàn luôn đó. nó phòng hứa nó thật với bà con có bán là trong khu vực miền Nam này phòng hứa bán với giá sỉ rồi bỏ với những giá là giá sỉ rồi thì bà con mà có nhu cầu ấy, thì phòng hứa sẽ đẻ cho bà con cái cái cái bình hồ lô này đấy, chiều cao là 13 à, 14,5 cm nhá đấy rồi là đường kính đây để đường kính để phòng hưởng đo xem đường kính nó là bao nhiêu đó, đường kính của nó là bao nhiêu đường kính của nó là 7 nhé đường kính của nó là 7,5 cm nhé đường kính của này là 7,5 cm và nặng của nó là 0,8 kg nhé Đấy, hồ lô này là 0,8 kg Đấy. thì cái hồ lô này có tác dụng đó là tác dụng đó là trừ tà trừ yêu thu phục thu phục yêu quái Đấy, thu phục yêu quái và nó đem lại cái ờ, cái sự sức khỏe bình an đó, sức khỏe bình an đây thì phòng nó chia sẻ cho bà con nhé đấy, cái hồ lô này con cái hồ lô này ấy nó đem lại rất là nhiều công dụng cho bà con à, cái vấn ờ, về cái vấn đề này là sức khỏe này à, trừ tà này trừ yêu này đấy đó dưới bụng thì đã phần ra thế này đó, mà họ bầu đó, họ là họ mà bầu đó. hồ lô chỉ uh, họ nhà bầu đó trong phong thủy hồ lô mang ý nghĩa là rất quan trọng nhé dựa theo hình dáng của đặc và đặc tính thì quả hồ lô được xếp vào là hành kim Đấy, trong ngũ hành nếu được làm bằng kim loại hoặc làm bằng đá quý thì nó sẽ tăng nó sẽ tăng tính kim càng mạnh Đấy, tăng tính kim càng mạnh nó là biểu tượng cho sức khỏe và sự trường thọ Đấy, là sự trường thọ nhé theo văn hóa dân gian thì hồ lô được sử dụng lâu đời ở một số người miền Nam Trung Quốc này ở dưới đây người ta là coi hồ lô như một cái thứ pháp khí đấy, có thể là thu hút tà khí này đấy luôn được treo ở trước uh, cửa nhà ra vào để xua đuổi tà ma âm binh âm khí này sử dụng những cái chiếc hồ lô nhỏ để đeo cho những đứa trẻ mà mới sơ sinh ý nghĩa là có công dụng như là bùa đấy cái này cái là nó bùa cái là để trừ tà trừ yêu đấy đấy, đem lại nhiều may mắn đấy, khi khi chúng ta lên chùa chúng ta thỉnh về để đeo cho những đứa trẻ sơ sinh đấy. Nó theo khoa học phương Đông thì hồ lô có lịch sử lâu đời ngày xưa thường được sử dụng trong công việc là để chế tạo một số đồ thủ công mỹ nghệ đấy, theo thời gian con người có sử dụng là các vật liệu như là để chế tác ra hồ lô là như là ngọc này ngọc đá này gỗ này kim loại này hồ lô được sử dụng như một vật đó là một đồ đựng này hoặc là đồ trang trí trong nhà này, phụ kiện đeo trên uh, người nhé. phụ kiện đeo trên người nhé theo phong thủy học người ta coi hồ lô như nhé báu vật kỳ diệu có thể là cải thiện được phong thủy và gia tăng được uh, phúc khí nhé. gia tăng được phúc khí Đấy, ta thường thấy bên cạnh là ông ờ, thọ các các bạn có các bác thấy là bên, bên ông thọ ông phúc lộc thọ mà ông thọ là luôn treo một bình hồ lô lớn vì vậy hồ lô được coi là đồ vật tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ thấy không Đấy, ngày nay người ta thường trưng bày ấy trưng bày trong nhà lại hồ lô bát tiên được đúc bằng đồng này, để mong muốn ờ, điều hòa các khí trong nhà giải sát khí và thu hút Ờ, cắt khí để thu hút tài lộc đấy có nhiều gia đình sử dụng họ hồ lô để sử dụng ờ, đựng rượu đấy không những có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ còn có tác dụng nâng cao chất lượng lẫn hương vị của mùi rượu đấy. trong dân gian lưu truyền đến ngày xưa là những người hành nghề đạo sĩ khi đi thì luôn luôn lúc nào trong người phải có bùa này không thể thiếu được bùa là một này và hồ lô là hai chính vì đó hồ lô nó thực sự nó có, có cái uh, tác dụng cực kỳ là quan trọng đấy với ờ, với với những ờ, ờ, nhà thật sĩ đấy thế bây giờ họ hãy chia sẻ cho bà con về cái vấn đề mà về chúng ta đặt cái hồ lô như thế nào nhé cái trong trường hợp mà kết nối ngôi nhà không phù hợp phong thủy phòng khách và phòng ngủ này phòng làm việc này đấy khí bị hư này gì đó bị áp chế dẫn tới là hình thành lên tà khí trong nhà cách hóa giải là treo hai quả hồ lô phong thủy này tại đầu giường phòng ngủ của chúng ta hoặc là đặt trên bàn thờ đấy, bàn thờ này đấy, hay là phòng khách này trên bàn làm việc này ở phòng làm việc này sẽ giúp ích mang lại nhiều lợi ích và thu hút đấy, thu hút này, à, tài lộc này đấy và à, sẽ nó sẽ luồng được nó sẽ giải trừ được sát khí Đấy. nếu muốn cải thiện không khí trong gia đình chúng ta gia tăng sức khỏe cho những người người thân trong gia đình á, thì chỉ cần treo đấy, chỉ cần treo đặt lên như là đặt chúng ta mua ba quả hồ lô nhé ba quả hồ lô là đặt tại cung là cung cung thứ nhất là cung thiên y này cung thứ hai là cung sinh khí này và cung thứ ba là cung duyên niên đấy chúng ta đặt ba cái quả hồ lô này tại ba cung như vậy thì nó sẽ đem lại tất cả may mắn cho tất cả người trong nhà luôn tất cả người lớn bé trong nhà luôn em nhé đấy có thể đấy thì đấy nó có thể treo hồ lô tại những nơi như thế mà nơi thoáng mát này có gió này như cửa sổ này gần cửa nhà này và hồ lô sẽ có tác dụng là hút những tà khí này sát khí xung quanh này điều hòa các luồng khí trong nhà của chúng ta đấy ở trong phong thủy chức năng chủ yếu của hồ lô là thu đấy, thu và hóa giải là thu hút tà khí và hóa giải nó Đấy. hồ lô không chỉ có tác dụng ở trong hóa giải bệnh tật trong bệnh tật hóa giải bệnh tật này mà còn nó còn có thể là hóa giải được cả đào hoa đào hoa mà đào hoa ở đây có nghĩa phong thủy là những mối quan hệ bất chính của một người đã có gia đình có nghĩa là hồ lô này khi chúng ta đặt ở trong nhà mà nó nó có thể là tác dụng là về là ví dụ thôi một trong nhà ta là vợ chồng ví dụ mà có suy nghĩ là gái gú hay là trai gái đàn điếm này nọ thì hồ lô này có tác dụng như là sẽ xóa bỏ những suy nghĩ đó trong đầu xóa bỏ những suy nghĩ đó trong đầu của gia chủ nhé nên là nó tác dụng nó tạo ra cái luồng khí để xóa bỏ những cái những cái suy nghĩ xấu ở trong đầu của chúng ta đấy gọi là đào hoa đấy nó trừ được nó giải hóa được cái cái cái, cái cả được đào hoa đấy đấy bà con nói lưu ý nhá thì đó là hồ lô đó thì uh, quả hồ lô này nói thật cho bà con thì nếu bà con có muốn thỉnh của quả hồ lô này chiều cao là 14,5 rộng là 7,5 7,5 đấy lặng của nó là 0,8 kg phòng hưởng chỉ để với giá cực kỳ ưu đãi cho bà con đó là 1.500 chỉ để cho bà con một 1.500 có đồng 1.500k đấy bà con có nhu cầu tất cả những sản phẩm này cứ liên hệ với số hotline của phòng hưởng đó là 0389 nhé 961 245 Đấy, thì bà con có liên hệ với Phạm Hưởng nhé Đấy, tất cả ở đây là đồ học phẩm Hưởng toàn là đồ gia công mỹ nghệ thủ công mỹ nghệ mà được lấy từ mỏ đá nhá, công ty khai thác đá Văn Chấn Lục Yên Văn Chấn Yên Bái nhá người thợ Lục Yên chế tác những sản phẩm như thế này Đấy, rất là đẹp nhá thì hôm nay phạm hưởng chia sẻ cho bà con cô bác và những vấn đề như thế này đó thì bà con cô bác có nhu cầu thì cứ liên hệ kết bạn zalo là cái số điện thoại là 0389 961 245 nhé kết bạn zalo phạm hưởng và liên hệ phạm hưởng qua số điện thoại đó để phạm hưởng tư vấn cho bà con để chúng ta lên thỉnh những cái cái loại nào về trong nhà ta để đem lại nhiều may mắn cho chúng ta theo tuổi theo ngôi nhà cho bà con nhé đấy còn đây thì nói chung là đây là tất cả có tất cả hết rồi đấy tất cả có đồ còn đấy nhá tất cả những cái loại mà loại um, nào giá trị á, thì phòng hưởng sẽ chứng nhận đá quý cho bà con có nghĩa là đi kiểm định cho bà con nhé à, như là cụ tìm thử đấy giá giá là 2.500k thì phòng hưởng phải có giấy chứng nhận này đấy bà con nắm bắt được để theo dõi thông tin nó là hàng thật hay là hàng nhái hàng nhá bà con cứ cứ nghiên cứu đi giá thị trường không bao giờ cái cụ 8 kg bằng đá nên ngọc xanh như thế lành 8 kg mà chỉ có 2.500k nhé không bao giờ có không bao giờ có nhé. Thế thì thôi thôi ờ, phòng hưởng xin tạm dừng cái video tại đây nhé Đấy, thì ờ, giờ hôm nay ờ, thì phạm hưởng lên để chia sẻ cho bà con về cách chúng ta là hóa giải ngôi nhà chúng ta khi chúng ta xây nhà sai hướng là những cái luồng khí xấu hay là trong nhà chúng ta như thế nào đó thì phòng đã chia sẻ rồi cụ thiềm thời có tác dụng như thế nào và cũng chia sẻ bà con cách trưng bày cách đặt như thế nào cho phù hợp với ngôi nhà ra nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhá bà con nhá đem lại nhiều may mắn cho chúng ta đấy thế thôi phạm hướng xin kết thúc cái uh, buổi livestream tại đây nhá thì ngày mai phạm hướng có gì và phạm hướng lại livestream cho bà con tiếp theo nhá rồi xin chào tạm biệt bà con nhá